Chị câu câu Hồi nãy em biết sao rồi mẹ em biết em gái hả Mẹ với em gái em khóc không Em biết Rồi ngồi đi em gái Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em trai Dạ xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Cát Tường và em xin chào tất cả mọi người trong trường quay Em tên là Lê Quang Châu Năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên và bây giờ cũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Châu làm việc gì Châu? Dạ, có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng, nghề mình đó với bản đen phấn trắng. À, gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng, mang đến cho đời nhiều hoa trái ngát hương. Dạ em đang làm giáo viên ạ. À. Dạy ờ, cấp mấy Châu? Dạ em dạy cấp 3, em dạy ờ, môn vật lý à. Mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh bạn nam bên kia và em xin chào toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm Rồi, nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, 26 tuổi. Hiện tại em đang là trợ lý phó giám đốc của công ty tài chính và đồng thời buổi tối thì em có dạy thêm cho các bé trường quốc tế. Ờ. Dạ, um, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định nhưng hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Có cái tật xấu gì không? Mặc dù là em sinh ra ở biển, nhưng mà em nhạt lắm. Em nói khá là chậm, nên là nhiều khi làm cho người ta cảm thấy là hơi nhàm chán đó chị. Nên là có tiết tấu lên, lúc nhanh <laughs> lúc dạ, chậm lên xíu, điều dạ, điều điều, khi đó buồn ngủ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bên kia em nói chậm nhưng mà em giọng em dễ thương thì nghe rất là dễ chịu, đừng có lo lắng điều đó nha dạ em cảm ơn anh ừ. rồi thế còn bạn trai thì sao ừ. em biết lắng nghe khi mà ai có vấn đề gì thì nói với em thì em rất là nghe và cũng chia sẻ với mọi người nhưng mà điểm yếu của em là em hơi lười <laughs> từ nhỏ lớn thì em cũng đi học xong ra trường em đi làm em cũng ít biết làm chuyện nhà lắm chỉ khoảng thời gian gần đây thì ờ, em cũng mẹ cũng có tập cho làm công việc nhà với thứ hai nữa là em em không có biết cách để mà ừ, bộc lộ ra hay là nói ra cho cái đối phương người ta hiểu thầy giáo dạy vật lý mà cấp 3 là các học sinh là 17, 18 tuổi hết trơn rồi còn không ai để ý thầy hả dạ không đâu uh, ờ, chị có tường ơi tại vì ờ, lên lớp cũng nghiêm lắm có trải qua mấy mối tình rồi dâu dạ em có ba mối tình rồi à. trải qua mối tình dài nhất là cái lúc mà em đi học đại học á à. năm ba là em có quen bạn đó bao lâu bạn dạ hai năm mà hai năm dạ thì tới lúc mà ra trường xong cái thì ờ, em đi làm tức là còn bạn đó thì vẫn chưa có xin được việc làm mà quê bạn ở long an á bạn đi về quê có những cái chuyện mà ví dụ mình cãi chút xúc thôi mà không có cái cơ hội đi gặp mặt để mà giải thích á cái rồi thành ra cái thôi bạn gái thì sao mình trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua chính thức là một mối tình một mối tình dạ. bao lâu em à, hai năm mà chắc có lẽ là mỗi người đều có một cái định hướng riêng và em không có nằm trong định hướng của bạn ấy bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào ngoại hình ưa nhìn là được à, với lại là bạn nên chủ động một xíu tại vì dù sao cũng là con gái à, <laughs> với lại à, đừng lăng nhăng cái à, em có mẫu người lý tưởng mình như thế nào không hay là những cái điểm nào mình không thích ở người bạn trai dạ em không thích ở con trai đó là gia trưởng không chung thủy rồi dạ và hả? không hút thuốc bạn trai có hút thuốc không dạ không à không thầy giáo thì cũng rất là mẫu mực bên đó yên tâm đi ha mẫu người bạn uh, gái cần tìm của thầy giáo là gì nè À, bạn đó biết uh, nghe biết uh, chia sẻ và biết uh, tôn trọng mọi người trong các mối quan hệ dễ quá nãy giờ anh thấy bên đó khó hết rồi đó em đừng có ngại chia sẻ thôi em chia sẻ thì người ta sẽ chia sẻ Đâu. mình là nam mình phải chủ động rồi dạ, dạ chào em thầy giáo ha rất là lịch sự tươm tất mình có dự kiến khi nào tiến tới hôn nhân được không thầy dạ nếu có thể thì cứ cho nhau một năm để tìm hiểu là được một rồi năm tìm hiểu mình sẽ sinh sống ở đâu kết hôn thì ở với nhà em mà à hiện tại mình đang ở với ba mẹ dạ nhà em chỉ có ba mẹ với một bé em gái thôi nãy giờ thầy hình dung cô gái bên này như thế nào em không ngoại hình thì chắc em không biết nhưng mà em nghe bạn chuyện gì bạn chia sẻ thì có lẽ bạn cũng khá là khéo léo trong các mối quan hệ có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình dạ đó là nói nhiều quá nói nhiều dạ không nói nhiều mà vui không nói còn thí dụ có một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại á mà mệt lắm à dạ chị nghĩ là cũng à, cặp đôi này cũng xứng đôi đó ăn thua là cái à, cảm nhận hai bạn khi mình nhập nhau đó em à, muốn tìm người phụ nữ thế nào cao à, khoảng mét mấy nào em hơn mét bảy rồi đúng không dạ chắc cỡ mét sáu trở lên được rồi sáu trở lên da trắng như em không dạ không da sao cũng được thầy trắng sao cũng được đúng không dạ. để anh coi mắt đàn gái coi sao nha Ô oh, dễ thương à, em Trời ơi tao nói dễ thương hết mức luôn trắng tươi tao trắng tươi luôn hả trắng gì mà sắc à, em gái nếu bây giờ mà hai bên đồng ý bấm nút hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể mở cửa cho anh ấy bước tới không quan tâm vấn đề thời gian ừ. chủ yếu là bạn ấy có chân thành hay không thôi đúng rồi em có mạnh dạn nếu mà mình ngưa mình yếu thì mình chia sẻ đâu có gì đâu ngại chủ động luôn được không chủ động mà ngày một ngày hai thì có thể chứ mình con gái mà anh dù sao mình cũng cũng nên uh... con gái nhưng mà lúc đó chưa quen còn nếu mà đã quen rồi mà đã xác định rồi thì mình cứ chủ động luôn cũng không sao dạ thậm chí mình gọi là nắm hết luôn được không dạ rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với em gái của em với là bạn của em em ruột á hả dạ em ruột em coi em của em coi À, dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào dạ. anh và chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. À à, em là diễm my em gái của chị chi ạ trong gia đình thì chi rất là hiền và rất là yêu thương mọi người trong gia đình không phải là chị chi nhạc đâu nhưng mà chị chi uh, kiểu như là nhạc một cách rất là dễ thương rất là chân thành á chứ không phải là kiểu như thiếu muối nhưng mà mọi người vẫn thường nghĩ em mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội thôi dạ cảm ơn à, cảm ơn em anh trai đi với ai dạ anh em đi với gia đình của em à đâu à, là gồm có mẹ với em gái rồi cô và dượng à yeah. Dạ. chào cả đại gia đình ờ, chào à, chú Quyền Linh và dạ, cô Cát Tường à, mẹ thấy cô em đang dễ thương à, nãy giờ thấy em gái, em ờ, gái rất là rồi. xúc động ha Dạ, em xin ờ, chào hai anh chị MC Em là cô của Châu Ờ, xin chào bạn gái ờ, bên đây thì uh, nói về nhận xét ban đầu của cô đối với lại bạn gái thì uh, bạn là có một ngoại hình rất là dễ thương trong cái lời nói rất là điềm đạm rất là dễ thu hút được người khác khi mà tiếp xúc với bạn gái này cô nghe cái giọng nói là là, là rất là thu hút và em nghĩ là điều mong muốn nhất của chương trình đó là một cái, cái kết viên mãn giữa hai bạn xin cảm ơn anh câu câu nãy anh biết sao rồi mẹ em biết em gái hả mẹ với em gái em khóc không em biết mọi người nhà em ai cũng thương nhau hết mà từ nhỏ thì ờ, em được thương nhất nhà thấy nãy giờ, giờ em gái với mẹ rơi nước mắt mấy lần rồi đó hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới nữa hạnh phúc nhiều hơn nữa nha châu nha cố lên nào rồi mở rào không gian này là của châu đó mạnh dạn lên em cảm nhận không dạ em cảm ơn anh dạ cảm ơn anh rất nhiều đồng thời em cũng có món quà tặng anh à, có một cái câu mà em rất thích đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành xương rồng để thích nghi với nó cảm ơn em dạ hay quá rồi hai bạn ngắm nhìn nhau đi dạ thì ờ, nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh da rất là trắng em à, bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái à, gì dạ dạ em dạy à, vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái à, chuyên môn của em gửi em cô gái nhỏ anh gặp em cảm ứng một tình yêu hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ anh bối rối lạc vào miền cực lạc à, miền lực lạ à, miền lực học lạ dạy vật lý em à ngưỡng ân tình động lại những yêu thương giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương miền nỗi nhớ nhạt nhòa vân sáng tối điện trở bên em biết bao giờ có đổi gian dở hoài một định luật tình yêu trời dạ. ơi đọc lá thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc anh giật mình dạ. tại uh, cái để ờ, bạn nam đọc lại cho nó hay đi ta để đọc có... sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc ừ. luôn kìa dạ tại cái danh từ chuyên môn nó tránh cái nhiều, từ cực nên... lạc nha anh gặp em cảm ứng một tình yêu Hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ Anh bối rối lạc vào miền lực lạ Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương Giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương Miền nỗi nhớ nhạt nhòa vân sáng tối Điện trở bên em biết bao giờ có đổi gian dở hoài một định luật tình yêu trời ơi thầy dạy lý tặng đó liền, đem qua tặng liền thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy tôi tôi không tin đâu thiệt luôn á ông nhưng mà em ờ, hạn chế tiếp xúc à Dạy mà hạn chế tiếp xúc là dạy sao dạy Dạ tức là dạy hết giờ rồi mình đi về thôi à Chứ cũng không có làm gì hết Về nhà thì cũng lo trong nhà rồi ngủ à, Em mê ngủ lắm Cho nên em mới mập dữ vậy <laughs> Anh có thích đi du lịch không? Dạ thích lắm dạ. Nhưng mà đi mấy lần không có vui Sao vậy? Nói chung là cũng có một lần đi xong cái về cái ờ, bị người yêu chia tay cho nên buồn quá tới giờ luôn thôi đừng nhắc người yêu cũ nữa dạ, dạ xin lỗi à, không nhưng mà nếu mà hy vọng nếu mình có cơ hội hôm nay mình nhấn nút thì tới ừ, giáng sinh này anh hy vọng là sẽ được uh, mời em đi uh, qua sim chơi hy vọng lần này nó sẽ vui dạ em cảm ơn anh à, em thích ăn lắm cuối tuần á em cũng rảnh tại vì là hồi xưa là em hay đi với em gái em với bạn thân à. mà bây giờ thì em trai em là sắp có vợ em gái em với bạn thân em cũng có người yêu rồi nên em toàn đến mình ơn không à nên là ni hy vọng là à, anh sẽ dành chút thời gian với em yeah. Dạ. gì ăn uống anh giỏi lắm không gì đâu à. anh, anh ăn cái gì anh ăn cũng được hết bớt, bớt tập mà... dục kìa cái bụng kìa dạ mập đâu gặp nhau nói chuyện ăn uống không vậy tao có hai phút tao vô chuyện tình yêu đi chứ Dạ, tại hồi đó con có coi hài của ờ, chú Dân Sơn, Dân Sơn đó là cái con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là phải đi ngang qua cái bao tử trước. Dạ. <laughs> Hai người này giọng nói giống như ru ngủ nhau, nhẹ nhàng dễ sợ. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh anh khó có thể thay đổi nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em chứ không để em hẹn anh à, chắc chắn luôn dạ. chỉ cuối tuần mới mới mới mới nhắn tin thôi hả còn trong tuần là nín dạ không hẹn hẹn đi thì thì thì mình ờ, dạ chủ mình động phải thăm hẹn. hỏi mỗi ngày chứ em ha dạ có chị sợ bạn không có thời gian đâu tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời không kệ người ta không có thời nhiều. gian nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem dạ tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền em ngại lắm tính em hay ngại lắm dạ. không anh anh đừng có ngại cái vụ đó em không phiền đâu dạ Mẹ dạ, được rồi Hoàng cứ hỏi anh đi Dạ Nói ăn thì nói ào ào Nói yêu à. Tình yêu thì ngồi im ru và rầu à, ờ, Ví dụ như mà Như mình tìm hiểu mà cảm thấy mình hợp á Một năm sau mình kết hôn được không? Được Rồi, rồi lúc đó em muốn ở riêng hay là muốn ở với ba mẹ? Thực ra em không quan trọng điều đó chủ yếu là uh, hai hai đứa cảm thấy là như thế nào là thoải mái nhất là được quan điểm của em là uh, cho đi thì sẽ nhận lại nhà ba mẹ cũng không có khó khăn gì cho nên là nếu em về gia đình anh thì mọi người cũng sẽ rất là vui vẻ và mẹ thì rất là thương anh cho nên cũng sẽ rất là thương con dâu cho nên con không có bắt em phải làm dâu cực khổ gì đâu mình tiến hành bấm nút đi Rồi. cặp hồi nãy thì dễ cưng cặp bây giờ thì dễ thương mình bấm nút là mình cho đi cái duyên để tiến tới hôn nhân nha hai bạn suy nghĩ thật kỹ một hai ba mà thầy giáo rất là rung rung lắm thầy giáo mà rung dữ lắm thôi nắm tay nào rung cái nào bấm nút lẹ quá rung thầy giáo rất là rung tay nhau đi hai bạn thủ tục bởi mình bấm nút bằng trái tim thì mình phải chứng minh bằng nụ hôn yeah. Dạ. đừng có rung nữa có anh kế bên nè thầy sắp xỉu rồi xin phép uh, xin phép em gái xin phép bạn với <laughs> phép uh, ờ, gì Thôi. thầy rung quá đúng không